anh cứ anh cứ đi để, mời dạ, dạ. Dạ, ờ, đi ông chén ông đi nó có chút nó quả không thôi ờ. ta cứ chú lý tưởng nhau cái này là tốt ơi làm gì có nước ngọt ăn đi ăn đi không khác à đi dọc đi

thịt ừ, chó nấu này các bạn này wow ơi nhìn ngon ơi ngon thật sự là rất là thơm các bạn ạ nhìn thơm ngon quá các bạn ạ xin mời tất cả các bạn thưởng thức cùng với mình và gia đình mình nhé đi thôi anh đi Đức ơi Đức Dạ Alo cho Khánh không có nhà Anh Cứ nhận đi Mời đi ờ, ờ, Không đi Nó có chút khỏe không ờ. Ta cứ chú ý được nhiều cái này Ơi ăn đi ăn đi không đó à, đi dọc đi đi sang bên kia đi đi mà anh sang bên mình nhé, ông nhìn thôi đấy ông vua đây không biết đi anh Ôi, mày hôm nào ăn Đấy biết nó gọi cái gì không? Bố thằng Boa đâu? Bố thằng Boa đây này. Bố thằng Boa đâu? Một kia đâu? Bà đây bố. bố bỏ vào đây bố cho uống nè ăn đi cứ đến biết đi mời đi chén ờ, không đi nó cứ chút nước quả không thôi ờ. ta cứ xử lý được nhiều cái này có cái ờ. làm gì có nước ngọt ăn đi ăn nhiều lắm